Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với cá soi kèo à, Ngày hôm nay thì mình cũng đã đẩy cho anh em hai trận đấu vào dạng sáng ngày mai đúng không ạ Trận đấu giữa Pháp, Áo và trận đấu giữa Bỉ và xứ Wales à, Hai trận đấu này thì sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ 45 dạng sáng ngày mai anh em nhé Đấy, à, một trận đấu thuộc uh, nhóm 1 một trận à, một trận đấu thuộc bảng 1 và một trận đấu thuộc bảng 4 anh em. À, thì à, sáng sáng ngày 24 sẽ diễn ra tiếp tục những cái trận đấu của Nation League nữa anh em. Uh, hai trận đấu đáng chú ý uh, của cái nhóm A bảng à, thứ ba đấy là trận đấu giữa Đức và Hungary cũng như là trận đấu giữa Ý và Anh anh em. À, mình à, sẽ làm trận đấu giữa Đức và Hungary trước cho anh em nhé. Những anh em nào mà đã theo dõi Nation League vào à, những cái tháng à, những cái tháng trước ấy thì uh, hiện tại Hungary đang là đội bóng xếp uh, đầu bảng được 7 điểm sau 4 vòng đấu, còn Đức thì là đội bóng xếp thứ hai uh, được 6 điểm cũng sau 4 vòng đấu anh em. Uh, tuy nhiên thì uh, với cái giải uh, Nation League này thì hầu hết tất cả các cầu thủ cũng như là uh, các đội bóng thì họ vẫn uh, không có chú trọng nhiều vào uh, cái giải này lắm. Tuy nhiên người Đức thì lại hoàn toàn khác anh em nhé à, đối với người Đức thì trận đấu nào thì họ cũng ờ, sẽ đá hết mình cũng như là trận đấu nào thì họ cũng ờ, sẽ cố gắng giành chiến thắng đấy là cái tinh thần đá bóng của người Đức anh em à, điểm qua một chút à, trận đấu này thì à, sẽ diễn ra ở trên sân nhà của Đức anh em Đức sẽ tiếp đón Hungary với sơ đồ chiến thuật đấy là 4-2-3-1 à, Trung phong cắm sẽ là Timo Werner Timo Werner thì vừa mới chuyển từ Chelsea về lại uh, à, RB Leipzig anh em. Uh, ở phía sau anh, đấy là bộ ba hỗ trợ à, tấn công là Leo Sané, Thomas Muller và Jonas Homen. Phía dưới nữa, uh, trung tâm hàng tiền vệ sẽ là Joshua Kimmich và Goretzka. Bộ tứ hậu vệ của Đức trong trận đấu này sẽ là Raum này, uh, Rudiger Suler và Kenner vào thủ môn cũng như là đội trưởng của đội tuyển Đức thì vẫn sẽ là Manuel thôi. À, đội tuyển Đức à, dạng sáng ngày 24 tháng 9 họ sẽ thiếu vắng đây là McConroy do chấn thương. Còn về bên phía của Hungary, à, họ sẽ chơi với sơ đồ chiến thuật đấy là 3-4-1-2. Hungary cũng có những cầu thủ chấn thương anh em. À, họ sẽ thiếu vắng đấy là Salai cũng như là Nagy. À, nhìn về cái thực lực cũng như là cái trình độ của uh, uh, riêng mỗi cầu thủ anh em nhé so sánh với mỗi cầu thủ đi thì chắc chắn rằng là chất lượng của đội tuyển Đức sẽ hơn hẳn và vượt trội hơn so với đội tuyển Hungary đó tuy nhiên thì uh, với cái việc mà thật sự là Đức họ đá như thế nào thì lại mà là một vấn đề khác khi mà ở cái lượt đi thì Đức cũng không phải là một đội bóng mà có cái lối chơi uh, hoa mỹ cũng như là uh, uh, thật sự mà nói thì lối chơi của Đức vào cái lượt đi ấy thì cũng không thuyết phục được với những cái fan hâm mộ cũng như là những người xem uh, túc cầu đúng không ạ? Đức uh, sau 4 trận thì họ để hòa 3 cũng như thắng Italia 5-2. Đấy là cái trận uh, cuối cùng của cái lượt đi thì họ gặp Italia. à, <clears throat> cái trận này trận lượt về giữa Đức và Ý anh em còn ở ờ, Hungary Hungary thì uh, sau cái chiến thắng bất ngờ trước Anh ở cái trận lượt đi 1-0 ấy thì sau đấy trận lượt về thì họ lại uh, họ lại chiến thắng tiếp Anh với tỷ số là 4-0 và trong khi là Anh lại bị dính một thẻ đỏ. Đấy. Đây là cái kết quả mà chúng ta thấy được rằng là có thể nhìn được rằng là Nation League cũng không phải là một cái giải đấu mà uh, đủ lớn cũng như là đủ cái tầm vóc để cho uh, các uh, đội tuyển quốc gia có thể tranh giành một cách uh, quyết liệt cũng như là tập trung uh, 100% đội hình cũng như là lực lượng vào cái giải đấu này. Tuy nhiên thì nói gì thì nói, uh, Đức vẫn là một cái cường quốc về bóng đá anh em. Xét một chút về kèo nhé. Hiện tại thì kèo của Đức đang là chấp 1.75 cũng như là cái tài hiện tại thì là đang là 2.75 anh em. Tài hiện tại đang là 2.75. À, cái kèo góc trên dưới cả trận đang là 8.5. À, với cái đội hình của Đức ấy thì hầu hết họ đang sử dụng những cầu thủ uh, đang thi đấu ở Bundesliga anh em nhé đang thi đấu ở Bundesliga cũng như là uh, hầu hết các cầu thủ của uh, của Bayern Munich cũng như là Borussia Dortmund thì uh, hầu hết thì đã tập trung ở đội tuyển quốc gia. Uh, chỉ có một số những cầu thủ khác thi đấu ở những cái giải khác thôi. Đấy. Uh, điểm qua một chút thì anh em chúng ta cũng sẽ thể uh, thấy được rồi, ở trong đội hình đến tận 5 năm sáu cầu thủ là đã thuộc uh, uh, Bayern Munich đúng không? Và uh, số ít còn lại thì sẽ tập trung chủ yếu vào Borussia Dortmund đấy thì chúng ta cũng theo dõi những cái trận đấu của Bundesliga giữa Borussia Dortmund cũng như là Đức thì anh em chúng ta cũng thể thấy được rằng à, cái lối chơi của cả cả Bayern Munich cũng như là Borussia Dortmund họ cũng ít khi mà đá hai biên cũng như là có góc nhiều. À, tuy nhiên thì à, với Hungary thì lại ngược lại anh em. Với một cái đội hình mà nếu như Đức có cái chiến thuật là đánh trung lộ thì chắc chắn rằng à, Hungary sẽ phải đối đầu cũng như là có cái chiến thuật à, đối đầu với người Đức đấy là đá bên hai biên đó chứ không thể nào mà uh, họ chơi kiểu đối đầu trực diện ở ngay trung lộ với Đức được vì anh em chúng ta có thể thấy được rằng là cái chất lượng cũng như là cái phong độ hiện tại của uh, các cầu thủ của Đức ấy đá ở câu lạc bộ cũng khá là ổn định anh em thì uh, không nói nhiều nữa mình cũng sẽ nốt cho anh em một kèo để cho anh em chúng ta có thể đầu tư trong trận đấu này nhé à, cái kèo chấp cũng như là cái kèo à, trên dưới cả trận thì chắc là phải đến khi nào trận đấu bắt đầu thì mình sẽ chốt cho anh em nhưng mà mình sẽ chốt cho anh em trước đấy là cái kèo xỉu góc xỉu góc 8.5 anh em nhé xỉu góc à, 8.5 à, mặc dù thì mình cũng có nói đấy là Hungary sẽ phải à, không thể đối đầu trực diện với Đức ở trung lộ tuy nhiên thì cái lối chơi và cái chiến thuật mà huấn luyện viên uh, ờ, Felix cho đội tuyển Đức thì có mình nghĩ rằng sẽ áp đảo so với uh, uh, Hungary nếu như Hungary muốn bảo toàn được cái vị trí đầu bảng thì họ bắt buộc họ phải uh, chơi cái chiến thuật đấy là phòng ngự còn uh, việc mà Đức họ sẽ áp đặt cái lối chơi của Hungary thì đấy là cái điều hiển nhiên khi mà anh em chúng ta cũng sẽ nhìn nhận được ra thôi đúng không đấy thì đây sẽ là cái kèo duy nhất mà mình sẽ chốt cho anh em trước trận đấu anh em nhé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 Hẹn gặp anh em vào ờ, những video nhận định cũng như soi kèo tiếp theo.